nhà Hello cả nhà Có ai đang chờ cô Lam không? Cô Lam tranh thủ nói chuyện với mọi người đây à. Chào anh Đào Hẹn hò với tôi rồi chưa có ờ, gửi đồ cho tôi nữa hả? Dung tử không? Hà Nguyễn Bánh tim hả đương Henneken Chào mọi người nha Sắp sửa Noel rồi Trời bắt đầu lạnh rồi đó mọi người Nhớ mở ấm nha Nãy cô Lam đi ngoài đường, cô Lam cũng thấy lạnh, ơi là lạnh luôn Hạnh Nguyễn Hạnh Nguyễn ơi Nhớ lấy cái gối nha chị à, ờ, Nhiên Võ Lâm Hoàng Trương Tử Hâm, Cảm ơn em nhiều Diệu Hạnh Sáng giờ ngóng em không thấy hả Sáng giờ em bận qua nhà mới chị ơi Bận tùm lum hết á ừ uh, chào mọi người nha Phượng Nguyễn vô rồi Trân Đặng Lâu lắm mà không gặp mọi người Không biết là Cả nhà có nhớ Lan Cọp không Ở tuần lễ nay uh, Lan bận quá vô danh hello mọi người nha Trúc Mai Nguyễn rồi đó vừa mới thấy tên của con là cô gọi liền đó Trúc Mai Nguyễn sợ với con ờ, con là trách cô nữa à, Quốc Dũng tóc bạn đẹp quá mình ước gì tóc dài như vậy hả tóc nhiều tóc nhiều mọc lên cả trán luôn nè à, <laughs> mấy nay cô Lam đi ra ngoài nắng uh, ờ, không biết da dẻ có bị uh, đây cũng đỡ cũng được không đến nỗi nào nay cô Lam để mặt mộc lát nữa cô Lam trang điểm uh, hướng dẫn cho mọi người cách trang điểm nhẹ nhàng khi ra phố nha Đặng Yến Nhi Cảm ơn em Nguyễn Thị Thanh Vi Có đi đâu chơi không hả chị yêu Trời ơi chị yêu chị bận quá chắc là Noel này um, không biết nữa Noel này chắc có thể là chị uh, đi uh, đổ gió ở đâu đó chứ Sài Gòn mình thì hay kẹt xe lắm đúng không Sài Gòn thì uh, lúc nào cũng kẹt xe mà mấy ngày lễ thì càng kẹt nhiều hơn nữa nhức đầu lắm <clears throat> với lại uh, bên quận nhất cũng đang là cũng đang là làm đường nữa cho nên là chị không biết là nó có uh, nó có ờ, vui không hello trinh thảo toàn cao hàng dân chưa chưa nha hàng dân <laughs> chào chào mọi người nó có này lạnh quá hôm nay không có mở máy lạnh luôn nè ờ <laughs> la bảo bích trân Tam Tiền Hello Annie à, <laughs> ờ, Make tông nhẹ, make cấp tông nhẹ nhàng hả? Ừ Sàn cao Sàn cao là dân make cấp đó Hôm nay make, à, dân make up mà vô xem cô Lam make cấp thì cũng là vinh dự cho cô Lam rồi à, Nói chuyện lớn tí được không chị? chị là nãy giờ chị đang đang đang gào đang thét luôn ok để xem thử coi chị bật cái ờ, cái tông nó lớn không đây là âm lượng lớn nhất rồi đó âm lượng lớn nhất rồi nha mọi người nếu như mọi người không nghe được là chắc do là đường truyền hay sao đó chứ chứ chị nói lớn lắm rồi đó à, chắc là mọi người đi chơi lễ rồi đúng không mọi người đi coi đèn đúng không thấy uh, uh, thấy cũng không nhiều người lắm nè hello mọi người nha để chờ mấy bạn nữ này vô nè ai mà quan tâm đến make up nè sắp sửa noel nè đúng không sắp sửa noel đi chơi rồi uh, có gì chị lam uh, sẽ tư vấn tư vấn thêm về makeup cho mọi người chân mày ác nhẹ ừ chân mày uh, chân mày của cô Lam cô Lam thích vẽ ác như vậy đó toàn chứ ai cũng nói cô Lam đóng hiền quá không được cô Lam phải uh, ác ác lên nhẹ ác lên Quỳnh Lê da mặt chị đẹp quá hả cảm ơn em nhiều à, không ha chị vẽ lên đó nè thấy không chân mày của chị hơi ngắn đó. hơi ngắn cho nên là chị vẽ ra chị vẽ thêm ra ở đuôi nè ai cũng nói chị điêu khắc chân mày nhưng mà chị ờ, chị chỉ vẽ thôi chân mày nè chân mày của chị vậy nè chị vẽ lên chút xíu hình cái chân mày nó đuôi nó hơi ngắn đó, chị vẽ thêm ra à... hello mọi người nha phương vân trần mắt cấp hả ừ à, sắp sửa noel rồi cho nên là chị có một mà một số bạn nói là chị Lam chỉ hướng dẫn hướng dẫn makeup để đi chơi nhưng mà không có dám là makeup đậm makeup nhẹ nhàng thôi nhưng mà đồng thời á, là vẫn thấy đẹp thì hôm nay chị Lam sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái ờ, cách trang điểm rất là nhẹ nhàng nhưng mà à, nó phát lên à, vẻ đẹp tự nhiên của mình không có biết là makeup luôn uhm à, Nguyên ơi cho thấy em rồi nha Cô Lan hiện tại là đang là để mặt mộc Đang là để da mộc Lát nữa cô Lan sẽ ờ, đánh kem, đánh phấn lên để cho mọi người cùng thấy Cái độ mà láng mịn Láng mịn của cái kem nền cô Lan đang dùng <laughs> Ừ thì uh, người ta nói là nó đẹp rồi thì make up làm gì sao mà nói vậy được đúng không mình đẹp rồi thì mình đâu có thể nào mà uh, không được make up người ta thường thường người ta nói là lòng tham vô đấy uh, <laughs> ờ, cho nên là uh, muốn đẹp hơn ai mà nói chuyện không đàng hoàng là lam lóc liền nha lam không có muốn là vô nhà lam rồi nói chuyện tùm lum tùm la hết á lam chỉ nói chuyện với những người nào mà muốn uh, uh, chờ lam nói chuyện với lam còn mà ai mà vô mà nói chuyện không đàng hoàng là lóc xin lỗi là lam lóc liền nha bây giờ thì lam chỉ nói uh, lam chỉ nói sơ sơ cái uh, à, Tâm Bích Chị cảm ơn em nhiều Nhung Nguyễn Thảo Ngọc chị thấy tên em rồi nha thì Thấy tên Thảo Ngọc rồi ừ. Trinh Thảo ơi khi nào khi nào để chị ờ, chị ờ, chị rảnh một chút xíu nữa hôm nay chị tranh thủ nói chuyện ngồi người về cách trang điểm rồi khi nào mà chị rảnh là chị sẽ chăng ờ, chị sẽ ờ, chia sẻ cái ờ, kem mà chị đang xài cho mọi người cùng thấy cùng biết nha ừ, da chị đang là không đánh phấn gì hết nha da chị da mộc ừ. đây da của chị nè nó mộc như vậy thì chị cố tình để mọc vậy để cho mọi người thấy rồi lát này chị trang điểm cho mọi người thấy đó cái cái nền kem nền mà chị đã sử dụng cho mọi người à, cốt yếu là để à, quảng cáo cho mọi người thấy cái kem nền đó nó đẹp như thế nào khi mà mình sử dụng ừ. ảnh sao chị hả à, <laughs> lâu rồi chị mới lên gặp mọi người đây à, trước khi mà tại lâu rồi chị mới lên cho nói chuyện với mọi người cũng uh, thỉnh thoảng thôi <laughs> thanh yuna da chị nhìn bóng dầu bóng dầu khác và bóng láng khác ha em lên trên mạng em search bóng dầu thì nó sẽ không có cái độ láng như vậy đâu bóng dầu thì nó nó rất là rít và chỗ này nè nó không bao giờ mà nó nó láng như vậy hiểu không bóng bóng là bóng láng chứ không phải là bóng dầu biết nhiều người là nói sao bật bóng quá những cái tưởng là bóng dầu bóng dầu và bóng láng nó khác nhau nha em à, đã Duy, Duy Nguyễn cảm ơn em nhiều Rồi bây giờ chị sẽ make up cho mọi người cùng thấy nha Cái kem à, kem nền dành cho các bạn nữ nè Dành cho các bạn nữ muốn make up nhẹ nhưng mà vẫn à, đẹp tự nhiên Vẫn phát lên cái vẻ đẹp tự nhiên cho mọi người cùng thấy ha à, Bây giờ hiện tại là chị đang để mọc mọc Da chị hoàn toàn mọc Chị kẻ chân mày thôi cái chân mày và da của chị mọc có một chút xíu uh, đây có một chút xíu cái điểm đây nè có một chút xíu cái điểm đây thì lát nữa chị sẽ đánh kem nền lên nó sẽ che như thế nào thì mọi người thấy ha chị có ờ, xịt khoáng lên rồi thì trước khi trang điểm á mấy các bạn uh, trước khi trang điểm mà mình muốn da của mình nó tươi nó tươi nó nó, nó ăn phấn á thì mình uh, nên xịt một cái lớp khoáng hoặc là một cái lớp dưỡng nhẹ gì đó cho cái uh, lớp nền của mình nó chắc hơn Ừ. ok bây giờ chị sẽ trước khi mà trang điểm á trước khi trang điểm á, thì à, chị sẽ nói sơ qua cái dòng mà uh, cái kem nền mà chị nói chị trang điểm cho mọi người nè đây đây là cái BB stick của à, Mini Garden đây là cái BB stick nè BB stick thì à, công ty Mini Garden đó thì uh, chuyên về sản xuất son son rose đó mọi người son rose mà hồi trước thì chị Lam có Lam Lam có có ờ, test son cho mọi người cùng thấy thì ờ, công ty Mini Garden đó là Mini Garden là chuyên về sản sản xuất son nhưng mà hôm năm nay thì họ đã ra một cái dòng mà uh, một cái dòng uh, kem nền uh, stick này để đáp ứng được cái uh, nhu cầu làm đẹp cho mọi người đây thì uh, cái uh, thiết kế của cái uh, baby stick này nè có hai đầu thì uh, đây đây là cái đầu mà đầu kem đầu kem nè và cái đầu cái chổi cái chổi của cái ờ, cái cây ờ, v stick này cây cái chổi này là dùng để tán kem thì bây giờ á chị Lam sẽ chỉ cho mọi người sẽ hướng dẫn cho mọi người cách là ờ, uh, cách make up làm sao cho nó thật là nhẹ nhàng thật là tự nhiên nhất nha thì vẫn là cơ bản cơ bản thì vẫn là năm chỗ năm chỗ mà mình cần là thoa kem có chỗ nào mà nó thâm hơn á chỗ nào mà giống như mắt cái mắt của mình nó hơi tối màu á thì mình đánh uh, mình ờ, thoa thêm chỗ đó thêm chút xíu nữa để cho nó che nó cùng nó cùng màu với da của mình cái khuyết điểm của mình nó che đi đó <laughs> giống như đánh trận vậy đó ha mọi người bây giờ mình là ờ, chị Lam sẽ Lam Lam sẽ dùng cái chổi của cái cây BB stick này nè tán kem ra kem nền nha mọi người cái nền của baby của mini garden baby stick à, Noel Noel sắp tới rồi đó cho nên là mọi người uh, thế nào cũng đi chơi rồi mọi người thế nào cũng trang điểm mà trang điểm thì mấy bạn nữ không muốn muốn là trang điểm quá đậm đúng không à, muốn là một cái lớp nền nhẹ nhàng thôi ừ. cái chổi này nè mọi người cái chổi mà mà có gắn liền với là cái cây ờ, cái kem nền này kem kem nền này nè nó rất là mềm nha đánh tán ra rất là mềm mềm mà nó không có bị ờ, châm chích cho da đó rất là mềm luôn nha mọi người mấy nay ờ, lạnh quá cô Lam cũng bị cảm chưa có hết nữa nè các bạn có thấy không giờ mọi người thấy chưa các bạn nữ mình nè thấy không nãy giờ ờ, nãy giờ cô Lam làm thao tác ờ, tán phấn nè thấy không da của cô Lam cũng sáng hẳn lên mà đúng không hồng hào hơn mà đúng không sáng hồng hơn thì ờ, khi mà Lam ra ngoài đường Lam Lam ra ngoài đường mà Lam dạo phố hay là đi tiệc nhẹ nhẹ Lam cũng chỉ để đánh một cái lớp nền mỏng nhẹ thôi Để cho mình nhìn tự nhiên Mà cái mặt không có, không có quá dày, không có quá nặng nề gì phấn ừ. Thấy không mọi người Cái phần nào mà mình thấy nó ờ, nó chưa có nó vẫn còn khuyết điểm á, thì mình đánh chỗ đó nó nhiều hơn một chút xíu để khi nào mà che được cái khuyết điểm đó thì thôi thì tại cái nền này nó cũng mỏng nó cũng mỏng cho nên là mọi người cũng đừng có sợ là nó quá dày nó mỏng te à nó tiện mà đúng không vừa vừa cái đầu này là, vừa kem kem nền à, cái đầu này là cái chổi tán kem thấy không mọi người bạn các bạn nữ mình nè nãy giờ rồi. đây nè cái chỗ này của lam à, hay bị mụn nè đó bữa có dán dán chỗ này là mọi người thấy mà lam hay mụn bị mụn ở chỗ này nè bữa nay nó nó có thâm thâm nè thấy không bây giờ lam sẽ thoa cái uh, cái này lên nè nó che liền luôn thấy không nó che cái điểm luôn nè thấy không à, a diệu bùi có mắc không hả cái cây này hình như là đang là giảm giá đó a diệu bùi cây này nếu như bán lẻ là 315 ngàn 315 ngàn bán lẻ nhưng mà đang là khuyến mãi á, a diệu bùi đang là khuyến mãi cho nên là cây này chỉ có là 268 ngàn thôi có 268 ngàn thôi như các bạn nữ 268 ngàn mà được một cái cây à, make up như vậy là quá lời luôn nè thấy không hồi nãy cái ờ, cái chỗ này của lam lam nè cái chỗ này của lam nó hơi bị uh, khuyết điểm đúng không mụn á cho nên là lam che lam dùng cái ờ, nền này lam che này thì nó cũng hết rồi nè thấy không nó hết rồi nè đó thấy mặt khác liền mà đúng không cái nền này rất là đẹp nền này là cái tông uh, tông số 22 nha mọi người tông số 22 của uh, đây cái hộp của BB stick là như vậy như đây nè mọi người cái hộp đó cái hộp của BB stick là gì nè đó tông này tông số 22 nha mọi người số 22 của BB stick giá của cái ờ, cây ờ, cây nền này á đang giảm giá là còn 268 ngàn à, đó chỗ này cũng có khuyết điểm nè dùng cho da nhạy cảm được luôn nha cái cây ờ, cái cây kem ờ, kem nờ này nè nó là uh, kèm dầu nè kèm dầu rất là tốt những ai mà bị uh, bị uh, da dầu á da dầu thì đều là sử dụng được tại vì nó kèm dầu nó không có uh, nó làm cho cái da của mình nó không có bị nhễ nhại ra mà nó kèm dầu rất là tốt à. nè thấy không mọi người à, cái độ chống nắng của cái ờ, cái này nè độ chống nắng của nó là 43 nha mọi người độ chống nắng của nó là 43 cho nên là an toàn an toàn chứ không phải là là mọi người thấy 43 độ chống nắng 43 SPF xong rồi mọi người thấy là an toàn rồi mọi người ra phơi phơi ra uh, ra ngoài nắng là không có được đâu nha nói chung là mình cũng phải tránh nắng à, an toàn thôi cho cái da của mình nó không có bị uh, nó không có bị ăn nắng nó không có bị xỉn màu khi mình ra ra ngoài đường nhưng mà đồng thời là cũng ờ, các bạn nữ mình cũng nên tránh tiếp xúc với lại nắng nha 43 là lên thấy là ca, cao rồi đó à, đó thấy không thấy cái lớp lớp nền hồi nãy giờ lên đánh nè hồi nãy là chỗ này á, đang là nó rất rất là ghê tại vì mấy bữa trước là Lam có mụn Lam dán dán mọi người hỏi đó mà bên này thấy không lan đánh xong cái ờ, cái nền này nó cũng ờ, cái nó nó nó tan hết trơn luôn nè nó nó nó mất luôn cái ờ, cái mụn cái thâm của mình đó nó mất luôn rồi cái nền của mình cái lớp nền nó rất là mỏng mỏng cái chỗ này nè thấy không nó, nó mỏng chứ đó đâu có dày đâu đó là lan lan chưa đánh phấn lên đó nha làm mới đánh kem nền lên nữa đó là mình mình là mình đã thấy da của mình nó đẹp như vậy rồi rất là tự nhiên rồi mình đánh thêm một lớp phấn nhẹ nữa lên nữa là da của mình rồi tuyệt vời luôn đó cái chỗ này của Lan nó hơi khuyết điểm nè Lan sẽ Lan sẽ đánh lên cho nó mờ đi cái chỗ này nữa đó xong rồi đó mọi người thấy làm sao rất là lẹ luôn nãy giờ chưa được 5 phút nữa đúng không 5 phút cho ta cái độ chống nắng của nó là 43 thì là nãy Lan cũng đã nói rồi đó 43 thì khá là an toàn khi mà mình ra ngoài đường à, cái kem BB kem kem nền BB6 này của là công ty Mini Garden nha à, Mini Garden thì chuyên là sản xuất son mà năm nay thì họ đã cho cái cho ra đời cái dòng mà ờ, kem nền này để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ mình à, Lan cũng nói luôn là nếu như các bạn nào mà quan tâm á thì à, cái sản phẩm BB Stick này nè sản phẩm BB Stick này đang là đây là đây là được uh, giảm giá khuyến mãi đó uh, từ 315 ngàn mà xuống 268 ngàn đó thì mọi người nên tranh thủ vì khi mà qua lễ rồi đó uh, qua lễ rồi thì sẽ uh, uh, giá cả nó sẽ về lại như cũ cho nên là mình tranh thủ mình mua rất là đẹp nè tôi thấy mọi người thấy không là lâm đánh mấy cái cho sát màn hình luôn nè à, đó là Lan chưa có ờ, chưa có đánh phấn lên nha chưa đánh phấn phủ lên rồi đó mới có lớp kem nền thôi á mà nó đẹp đẹp như vậy rồi đó à, ở đây á, là cái cây kem nền BB stick nha mọi người BB stick nè cái hộp của cái hộp của kem nền này là như vậy nè mọi người đó cái hộp của công ty mini garden ha à, chị Phượng ơi mọi người hỏi á, là là mua ở đâu thì chị à, chị chị chị à, chị nhắn tin đi chị nhắn tin cho em đi để có gì em ghim chị để cho mọi người cùng thấy thấy không cái mặt của Lan uh, trắng sáng lên đẹp đúng không cái này nó không có uh, nó kèm dầu nè rồi uh, khi mà mình đánh lên nó không bị khô da nó nó có một cái lớp ẩm tự nhiên cho da mình làm cho mình không bị khô da cái chỗ này của mình á nó hơi nó hơi nhăn nhăn á thì nó cũng làm đầy nó cũng làm đầy cái cái lớp nhăn của mình nó không còn nữa đó, làm đầy à, làm cái lớp cái cái nhăn của mình ở dưới đây nè những người nào mà hay bị nếp nhăn chỗ này á thì à, thì cái cái kem này nó sẽ làm à, che mờ đi nó không có còn thấy cái lớp nhăn nó nữa ừ, nhìn rất là tự nhiên ha nhìn cái cái cái nền nó rất là tự nhiên đẹp nữa à, mà giá của nó là 268 ngàn à, được giảm giá từ đây từ ngày hôm nay cho đến là ngày 25 25 25 tháng 12 đó thì mọi người tranh thủ mua à, là sau đó thì người ta sẽ hết hạn giảm giá rồi nếu như mà mọi người mua mua hai sản phẩm mua hai sản phẩm của của công ty Mini Garden đó, thì mọi người sẽ được cái cái phiếu giảm cái phiếu mua hàng 50 ngàn cái phí mua hàng 50 ngàn này nè đó thì nếu như mọi người mua hai sản phẩm ví dụ như mọi người mua mua uh, kem nền này với lại uh, một cây son cùng với lại uh, công ty mini garden luôn á son rose son này nè son rose nè thì đó nếu như mọi người mua hai sản phẩm này á thì mọi người sẽ được uh, cái phiếu cái phiếu mua hàng trị giá là 50 ngàn cho lần mua hàng lần sau tức là mình mua hai cái sản phẩm này thì mọi người sẽ được giảm giá 50.000 cho đợt mua hàng lần sau nữa à, chị Phượng Nguyễn chị Phượng Nguyễn ơi chị Phượng Nguyễn ờ, nhắn tin đi để có gì em ghim cho mọi người cùng thấy rồi mọi người uh, uh, mua hàng của chị nè à đây chị Phượng Nguyễn mới nhắn tin nè à, có gì uh, đó chị Phương Nguyễn là cái người mà bán hàng đó mọi người cho nên là à, mọi người có mua hàng á, thì liên lạc với chị Phượng Nguyễn nha à, bây giờ Lam sẽ thử cái màu son thử cái màu son này cho mọi người cùng coi luôn nha màu son mới luôn đó son này á, là số mấy nè son này là son số 9 là son số à, số 9 là màu hồng dâu màu hồng dâu là màu số, là, là cái màu mới của son rose của công ty Mina Garden đang là tung ra hai cái màu này mới nè màu hồng dâu nè à. ai mà thích màu màu mà màu tươi đó thì đây là màu hồng dâu nha mọi người chưa đánh ờ, môi trên đó đánh môi dưới rồi đó <laughs> à, đây là màu hồng dâu nha mọi người Thấy không? Tự nhiên đánh son lên cái mặt mình nó khác liền ha Này đánh ham quá xong rồi nó lem nó trơn rồi này Nó lem ra một chút xíu à. ừ. Đây là màu hồng dâu của Sun Rose cái son này là cái số này là số mới nha mọi người bữa trước có mấy lần trước ấy, Lam có test cho mọi người á Lam có test cái cái uh, những cái màu son mà bên uh, ờ, Sơn Rose những cái màu son đó thì Lam đã test rồi màu 2 3 bốn năm sáu bảy thì uh, bên uh, bên công ty Mini Garden đã đã sản xuất ra hai cái màu son mới nữa đó là màu uh, hồng dâu với lại màu uh, đỏ đất thì Lam đang là test cái màu hồng dâu cho mọi người màu hồng dâu là cây số 9 nha mọi người đây là màu hồng dâu nè mọi người ừ. thấy không à, thì ai mà mua hàng á, thì cứ liên lạc với lại chị Phượng Nguyễn nha chị Phượng Nguyễn ừ thì à, bây giờ á cái cây ờ, cây sông râu đang cũng có giảm giá nữa thì bình thường giá của cây sông râu là 265 ngàn nhưng mà bữa nay giảm giá được là 225 ngàn thì uh, đang là có đợt giảm giá nếu như mà mọi người mua từ hôm nay cho đến ngày 25 tháng 12 á thì mọi người sẽ được giảm giá còn sau đó thì giá sẽ được uh, uh, về như cũ rồi uhm. đây là màu hồng dâu màu hồng dâu nha mọi người ai mà thích màu hồng á thì uh, đó đây là màu hồng dâu nó hơi đậm đậm chút xíu cũng đẹp mà đúng không màu rất là lạ luôn à, màu hồng dâu thì lát nữa Lam sẽ thử màu đỏ đất màu đỏ đất cho mọi người cùng thấy ha màu đỏ đất thì bình thường thì son rô thì mọi người cũng thấy rồi cũng biết rồi cái hộp son rô thì cơ bản là như vậy nè hộp son rô thì ở trong hộp son rô thì luôn luôn là có một cái cây ờ, một cái ờ, một cái dầu tẩy trang đi kèm một dầu tẩy trang môi dầu tẩy trang môi này thì dùng được cho mắt được luôn nha tẩy trang mắt được luôn á đó. đó thì đây là cái hộp cái hộp của hộp son dùng làm quà tặng rất là ý nghĩa luôn có cái nơ đây nữa nè rất là ý nghĩa thì nhân dịp Noel Giáng sinh về đó nếu mà các bạn trai nào mà muốn tặng quà cho bạn gái thì ờ, đây là một cơ hội mà tiết kiệm tiền nè vừa tiết kiệm tiền mà vừa có quà cho bạn gái luôn à, chị Phượng Nguyễn đó chị Phượng Nguyễn mà chị mới ghim lên nè chị Phượng Nguyễn là ờ, uh, à, chị Phương Nguyễn mới uh, mới vô inbox xong mà chị có ghim lên luôn nè mọi người ừ. đây là cái kem nền BB stick hồi nãy á kem nền BB stick hồi nãy hồi nãy Lam la Lam đã đánh kem nền này nè là Lam chưa đánh phấn lên đó nha Lam chưa đánh phấn lên đó mà các bạn thấy không đó nó rất là tự nhiên luôn một cái lớp nền rất là mỏng luôn nè mọi người ha, các bạn nữ thì nếu như mà muốn uh, muốn trang điểm tự nhiên nhẹ nhàng mà không có bị không có um, không có muốn một lớp nền dày á, sợ lớp nền dày không có không có được tự nhiên á, thì đây là một cái kem nền một cái nền lớp nền mà rất là mỏng tự nhiên để cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn nó không có bị bí da nữa rất là nhẹ nhàng da của mình không có bị trì không quá trì nặng nề à, ờ, chị son á hả son thì ờ, chị đang đánh cây màu hồng dâu màu hồng dâu số 9 số 9 số 9 nè đây là sông rose luôn thì à, bên à, bên bên công ty mini garden đây là có đợt khuyến mãi đó thì nếu như mà mua hai sản phẩm hai sản phẩm uh, kem nền với lại son này nè thì mọi người sẽ được cái phiếu và tặng là trị giá 50 ngàn cho cái lần mua hàng lần sau còn nếu như mà mọi người mua một sản phẩm một sản phẩm thôi thì sẽ được cái ờ, cái phiếu mua hàng trị giá là 30 ngàn cho cái lần mua hàng lần sau tức là lúc nào thì cỡ nào thì mọi người cũng được uh, ưu đãi hết á từ đây cho đến uh, ờ, 25 tháng 12 ha mọi người tranh thủ mua nè ừ. đó là Lam chỉ đánh một lớp nền mỏng thôi đó một lớp mỏng nền nền mỏng của BB uh, stick BB stick nha mọi người BB stick trị giá của nó là 315 ngàn nếu như mà mình mua lẻ nhưng mà công ty Mini Garden đang là có giảm giá có ưu đãi thì mình sẽ được là à, cái một cái cây BB stick này là 268 ngàn giá rất là giá rất là tốt à, một cái hộp phấn mà <laughs> thật sự là một cái hộp phấn một cái à, kem một cái phấn thì con con gái mình mà đâu thể nào mà chết rồi là bị sổ mũi rồi kem và phấn thì lúc nào cũng nhiều đúng không gái lúc nào cũng kem với son phấn kem rất là nhiều luôn à, chị Phương Nguyễn ơi mọi người có hỏi chị thì chị ờ, chị nhắn tin cho mọi người nha ai mua hàng thì liên lạc với chị Phương Nguyễn màu sau lam lam đánh là bây giờ nó thấm vô nè thấy không nó thấm vô là nó thấy đẹp không mọi người hồi nãy đánh lâm đánh uh, quá tay cho nên nó hơi lên chút xíu nhưng mà thấy không khi mà nó thấm vô rồi nó nè thấy không mọi người màu rất là chắc luôn đó nó thấm vô rồi cho nên là cái độ bền của cái màu là từ 8 đến 12 tiếng đó nếu như mọi người thì nếu như mọi người ăn á mọi người ăn thì uh, uh, nếu như mọi người tiếp xúc ăn ăn nhiều thì nên là thấm một cái lớp mà lớp khăn giấy này nè mình thấm mình thấm một lần qua đi sau đó thì mình đánh lại mình đánh lại thêm một cái lớp nữa lúc đó là bạn các bạn ăn vô tư luôn thì cũng bị ờ, nó cũng bị ờ, bị xuống màu một chút xíu nhưng mà không đáng kể thì ăn mà son nào mà không bị trôi nhưng mà nếu như mà tại cái son này nó giữ màu được lâu uh, ờ, 8 đến 12 tiếng thì như Lâm nói rồi đó nếu như mà bạn à, biết giữ màu lâu hơn thì đánh thêm một lớp nữa chậm chậm cái uh, khi mà mình đánh một lớp rồi phải không cái mình chậm khăn giấy cho cái lớp dầu của cái son nó ra bớt đi thì sau đó mình đánh thêm một lớp nữa rồi sau đó lúc đó là mình sẽ giữ được cái màu môi màu son lâu hơn từ 8 đến 12 tiếng được à, um, cảm ơn mọi người nha màu hồng này hồng dâu nha bây giờ là chị Lan sẽ thử màu ờ, màu đỏ đất màu đỏ đất cho mọi người nha đỏ đất là cây số 8 à, cây số 8 à, ờ, Lan có nói qua cho mọi người rồi đúng không ai mà vô sau thì chắc là có thể có thể là à, cuối livestream này Lan sẽ nhắc thêm một lần nữa thì nếu như mà ai mua hàng á, thì cứ liên lạc với chị Phượng Nguyễn chị Phượng Nguyễn đang có cái ờ, đang có ưu đãi rất là lớn cho những các bạn mà muốn mua hàng nè từ đây đến đến 25 tháng 12 ừ. Phương Ương trần có chị thích không? Thích không có gì em để lại cho chị nè à, <laughs> Bây giờ thì ờ, cô Lan sẽ thử màu ờ, đậu đất cho mọi người nha Màu đậu đất là cây số 8 à, <laughs> Cái màu nền, cái nền rất là đẹp đúng không mọi người? Cái nền rất là tự nhiên luôn đó Tâm thấy nè những cái ờ, hôm bữa thì có có mấy cái mụn của lam ở đây nó còn nó là vết thông đánh lên thì nó hết rồi nè ha ừ, rất là mịn rất là mịn luôn khoáng đó mọi người à, khi mà mọi người ờ, với lại nữa nè có một cái ý nữa lam muốn nói cho mọi người là mặc dù là là mình uh, cái kem á trong cái kem á có trong cái, cái kem nền BB stick này nè có một cái lớp dưỡng cho mình rồi nhưng mà mình khi mà mình đi ngủ thì mình cũng đừng có chủ quan mình cũng phải là uh, ờ, tẩy trang kỹ trước khi đi ngủ để cho da mình nó thông thoáng nha cho da mình thông thoáng thì lúc đó nó sẽ không có mụn nhiều uh, thì nên là tẩy trang kỹ trước khi đi ngủ à, bây giờ thì Lam sẽ uh, Lam sẽ test cái cây số 8 cái cây son số 8 màu đỏ đất cho mọi người cùng thấy nha để có gì mọi người cùng chọn với Lam nè à, đây bây giờ Lam sẽ dùng cái ờ, cái cái cây ờ, cái, dầu tẩy trang môi nè dầu tẩy trang môi trong cái trong cái hộp BB trong cái hộp uh, xong râu à, mấy nay trời lạnh quá bị cảm mà chưa có hết nè bữa sụp sụp sụp sụp sụp sụp rồi mà cũng chưa có hết nữa mấy nay trời lạnh quá ha mọi người lạnh lắm luôn tự nhiên cái hai ba bữa nay lạnh quá trời lạnh uhm. thấy không ra hết rồi mọi người ra hết luôn à, công ty đang là có cái ờ, khuyến mãi đó cho nên là mọi người tranh thủ một cây sâu râu bình thường giá của cây sâu râu là 265 ngàn đúng không à, à, một uh, cây sâu rơi bình thường giá là 265 ngàn mà bữa nay giảm còn 225 ngàn đó thì mọi người tranh thủ mua nha à, làm quà tặng cũng được nè à, giá cây son này á, là 225 ngàn á đang là giảm giá đó đang là giảm giá đó thưa anh đang là giảm giá cho nên làm tranh thủ nha bình thường là cây sông rose là 265 ngàn mà đang giảm giá là 225 ngàn đó còn cái cây mà cái kem nền mà Lan đang đánh nè kem nền BB stick này nè à, bình thường giá của nó là 315 ngàn mà bữa nay ờ, đang giảm giá là 268 ngàn thì họ sẽ giảm giá từ đây đến 25 mắt 25 tháng 12 cho nên mọi người tranh thủ mua được giá tốt à, với lại à, nếu như mà mọi người mua hai món thì mọi người sẽ được cái phiếu mua hàng à, được cái phiếu mua hàng trị giá là 50 ngàn cho cái lần mua hàng lần sau đó thì à, nếu như mọi người mua một món thì được cái phiếu trị giá là 30 ngàn cho lần mua hàng lần sau đằng nào thì mọi người cũng được quà hết á à, bây giờ thì cô Lam sẽ thử cái màu cái màu đỏ đất ha màu đỏ đất à, Thanh Hương Nguyễn Thanh Hương Nguyễn ơi cô xin lỗi em xin à, chị xin lỗi nha tại vì à, chị tư vấn cho mọi người đó cho nên là chị phải à, nói hết ý và có thể là sẽ à, một số tin nhắn á, hỏi chị á, thì sẽ không thấy trôi nhanh quá cho nên là chắc là chị chị bỏ qua bữa nay giờ chị thấy lại rồi nè Lưu Kỳ Duyên à, cái nền này thì có cần phấn phủ không thì nếu như mà em muốn giữ cái nền chắc nền lâu thì em nên phủ một lớp ở ngoài nữa thì cái cái phấn phủ của em tùy tùy cái phấn phủ em đang xài á em thấy hợp em xài thì em phủ lên một lớp nhẹ thôi đó đây hiện tại là bây giờ luôn nè hiện tại bây giờ luôn là chị Lan chưa có phủ phấn lên đó nha chị Lan chưa phủ phấn lên chị Lan chỉ mới đánh nền nhỏ nền một lớp nền mỏng thôi đó thì da của chị như vậy nè rất là tự nhiên đúng không mọi người nó không có bị quá dày mà mình cũng ờ, nhìn cũng không có bị ờ, không không có giống như là make up nhiều nữa một lớp nền rất mỏng nhẹ dành cho các bạn nào mà không có thích make up dày á ừ, mình đi tiệc nhẹ nè đi ra ngoài nè đó thì ờ, thì cái cây BB stick này nó đáp ứng được cái cái điều kiện đó đó nó không có quá dày nền thoáng mịn mịn mà mỏng đúng không mọi người nó cung cấp cái độ ẩm ờ, tự nhiên cho da là cho da mình không có khô những cái ờ, những cái phần mà nhăn nhăn ở dưới đây những ai mà có cái ờ, cái vết nhăn á nhăn dưới quần mắt này nhiều á thì nó cũng sẽ lấp đầy đi nó không có bị nó không có lộ lên cái nhăn đó nữa và cái cái độ mà che khuyết điểm cũng rất là tốt che khuyết điểm nãy nè chỗ này của cô Lam bị bị thâm đó hồi bữa mấy bữa trước cô Lam có dán mụn lên đó thì hồi nãy cô Lam có có pha kem ở chỗ này nè thì nó cũng hết luôn nè thấy không nó cái cái cái cái cái thâm nó cũng hết luôn nè nó không có còn nữa tức là độ che phủ rất là tốt bây giờ cô Lan sẽ thử cây à, cây đậu đất nha mọi người à, cây đậu đất nha thử son hả <laughs> sắp sửa em rồi cho nên là mọi người cũng uh, cũng muốn súng tính đẹp một chút xíu đi uh, đi chơi lễ đúng không mọi người à, cho nên là cô Lam mới tranh thủ tranh thủ uh, nói những cái ưu đãi của công ty mini garden nè cho mọi người cùng biết và mọi người cùng đẹp đi chơi với bạn trai với người yêu với gia đình đây là màu đỏ đất nha mọi người sự im lặng rất là đáng sợ và <laughs> nín thở đánh son đây là màu đỏ đất đây xa xa ra cho mọi người thấy cũng đâu có quá đậm đâu đúng không đây là gần gần lại cho mọi người thấy nè à. đẹp đúng không mọi người mỗi màu nó có cái màu sắc riêng nó có cái màu đẹp à, màu sắc ờ, đặc biệt riêng đẹp riêng của nó à, màu này đẹp quá mà đúng không Nguyễn Thuận chị thấy màu nào cũng đẹp hết á một đống son luôn Lam là quá trời son luôn tại thích son với phấn mà để một chút xíu nữa khoảng chừng ờ, hai một phút 2 phút gì đó là cái son nó cái màu son nó thấm vô cái môi của mình á thì càng đẹp hơn nữa nha mọi người đó là Lam chỉ đánh một cái mỏng mỏng thôi đó mà nếu như mọi người mà muốn giữ cái màu lâu hơn cái màu nó nó nó giữ lâu hơn thì mọi người nên thoa một uh, nên lấy cái khăn ờ, giấy á bậm sơ lại xong rồi đánh thêm một lớp ở ngoài nữa uhm, thì nó sẽ giữ lâu hơn từ 8 đến 12 tiếng đừng đó mọi người ừ lắm thấy màu nào cũng đẹp hết á Kanji ờ đẹp đúng không à, Lâm Huyền Quỳnh cô mê son mà son với phấn là cô mê lắm á Lâm Thường Quỳnh thì à, Lam sẽ à, Lam sẽ nói thêm một lần nữa cho mọi người cùng nắm nha những cái amo sao quá thì mình uh, uh, uh, có một chút xíu là Lam sẽ nhắc lại uh, mấy bữa nay uh, lạnh quá cô Lam bị cảm cô Lam chưa có hết nữa nè uh, đây là cái son mà BB stick à đây là cái phấn đây là cái cây cây ờ, nền mà Lam đang đánh hiệu BB Stick của ờ, công ty Mini Garden nha của công ty Mini Garden và đây là cây Sun Rose cái màu này á, là màu số 8 màu đỏ đất thì mọi người á, mua hai sản phẩm này của chị Phượng Nguyễn bán nha chị Phượng Nguyễn mà Lam có ghim trên bài á đó thì nếu như mọi người mua hai cái sản phẩm này á, thì mọi người sẽ được ưu đãi sẽ được nhận một cái ờ, một cái phiếu mua hàng một cái phiếu mua hàng trị giá là 50 ngàn cho cái lần mua hàng sau tức là hôm nay mọi người mua hai sản phẩm này thì mọi người sẽ được uh, cái phiếu này nè phiếu mua hàng 50 ngàn này nè nếu như mọi người mua hàng lần nữa đó thì sẽ được giảm giá là 50 ngàn đó uh, còn nếu như mọi người mua một sản phẩm á, thì mọi người sẽ được cái uh, phiếu mua hàng trị giá là 30 ngàn ha, cho cái lần mua hàng lần sau à, đang là có đợt giảm giá thì nếu như mọi người à, mua cái cây BB stick này á cái BB stick này à, cái nền này nè Ờ, cái giá bán lẻ của nó là 315 315 ngàn 315 ngàn nhưng mà có đợt khuyến mãi thì họ sẽ giảm giá là 268 ngàn đó à, ờ, 268 ngàn còn cây son á, thì à, bình thường là giá 265 ngàn thì à, có đợt khuyến mãi thì họ dạ, đang có đợt khuyến mãi thì họ giảm giá là 225 ngàn đằng nào thì mọi người cũng có cũng có quà đó cho nên mọi người tranh thủ nha à, Ờ, tết uh, cái gì đó uh, chị Phượng Nguyễn uh, chị Phượng Nguyễn bán đó chị Phượng Nguyễn nha nếu mà ai mua hàng thì cứ liên lạc với chị Phượng Nguyễn uhm. mở ra cho em xem bên trong hộp hả đây nè đây nè mọi người nhớ to nha cái hộp của BB stick như vậy đi nha mở ra như vậy nè đó mở ra như vậy xong bên trong của cái hộp á nó sẽ như vậy à nó được như vậy nè mọi người thiết kế của hộp kem nền vi stick là như vậy đây thì khi mà đóng lại thì như vậy đây đó mọi người thấy không rất là sang chảnh đúng không thiết kế rất là đẹp thì mọi người có thể là dùng là lần quà tặng được đó đó đây ai mà muốn coi nè thấy không đó lấy ra và bên trong đây là lớp cái lõi kem của của cái kem NB stick và đây là cái cọ để mà mình à, tán kem thiết kế là 2 trong một như vậy đó mọi người à, một chút chia sẻ với mọi người ha một chút chia sẻ với mọi người thì uh, Lam uh, uh, đúng rồi Huy Cường Nguyễn tặng bà sảnh tặng bà sảnh tặng bà xã Ok, thì à, Lam chỉ nói à, sơ sơ như vậy cho mọi người Nếu như ai muốn mua, ai quan tâm thì cứ liên lạc với chị Phường Nguyễn nha Cái này, à, cái kem nền này là cái da dầu xài được luôn nha Tại vì nó kèm dầu Nó kèm dầu Nó không có bị Mình đánh lên nó không có bị nhớt nhớt nhớt thì nó kèm nó kèm dầu rất là tốt Rồi, Đồng thời thì những ai bị ai mà da khô hay gì đó thì cũng không có sợ Da là mà da khô nè Nó không có sợ vì nó có cung cấp cái độ ẩm tự nhiên cho da ừ. bye bye mọi người nha đã cô Lam bị cảm quá rồi tới bữa nay chưa có hết à, tranh thủ lên nói chuyện với mọi người chia sẻ với mọi người chút xíu đó thì ai mà quan tâm sản phẩm á, thì cứ liên lạc với chị Phượng Nguyễn ha Lam chia sẻ một chút xíu nè à, mua một bộ tặng một cái mua hàng hả đúng rồi Miu Miu ơi mua một bộ mua một một một sản phẩm hay hai sản phẩm gì cũng được tặng hết á nếu như mà Miu Miu mua hai sản phẩm á thì Miu Miu được tặng cái giá cái phiếu ờ, quà tặng này nè cái phiếu quà tặng trị giá 50 ngàn còn mà Miu Miu mua một sản phẩm thì ờ, được tặng một cái phiếu trị phiếu mua hàng trị giá 30 ngàn cho cái lần mua hàng lần sau ha à, thì nếu như mà ai mà quan tâm á chắc là tại vì cô Lam tranh thủ nói chuyện với mọi người chút xíu à, cảm quá rồi Ờ, ai mà vô sau thì chắc là coi lại cái livestream này nha Lam cảm ơn mọi người đã quan tâm hỏi Lam ra sức khỏe của Lam đây là bệnh quá rồi cảm ơn mọi người nha bye bye mọi người hạnh phúc mong manh rồi hạnh phúc mong manh ơi à, bye bye mọi người nha